trên đường đời mây mùa răng sắc sơ tiêu điều quanh nơi đây lạnh giá buồn quên tháng ngày ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá bao mắt em như số màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu em tháng năm dài hãy kề vai ta đi trên con đường ngày mai xa vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc ngầu không bao giờ chia xa trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu trên con đường ngày mai dẫu phong ba hay hiểm nguy anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa anh và bên anh thôi còn mọi chuyện để anh lo yêu em và bên em thôi